chiều đưa ta về quê mẹ rạng vang chín cả đồng quê vẫn vương khói chiều lắm tỏa diều ngân tiếng sáo nghiêng đê sông bùng hai mùa bôi lỡ vẫn con nặng nợ người đi biển chiêu sóng ru gió hát thuyền về dọc bãi